Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái iRob của La Token. Thì đường link mình có để bên dưới các bạn click vào đường link và làm theo mình nha. Trước tiên bấm start. Thì uh, tham gia Telegram ở đây mình mình tham gia rồi nên thành ra là mình sẽ bấm uh, ờ, kiểm tra rồi tham gia thêm telegram la token announcement rồi tham gia twitter của nó ở đây thì à, nó kêu là follow cái ờ, Twitter của Ben và La Token mình sẽ follow và bấm kiểm tra các bạn chờ tí nha cái uh, la token này nó hơi chậm chưa thấy nó gửi ta ở đây nó kêu ờ, đăng ký là token thì uh, mình uh, đăng ký cái này mình đăng ký la token thì mình có để thêm một cái đường link để mà các bạn đăng ký la token nha thì à, đăng ký nó cũng dễ thôi để à. rồi đăng ký thì à, trước tiên các bạn nhập mà cái email xong bấm tiếp tục rồi nhập mật khẩu vào rồi bấm tiếp tục là nó sẽ ra cái ờ, giao diện chính rồi rồi sau khi đăng ký thì các bạn bấm claim NFT nha rồi đây là cái mã số của cái vé của các bạn nha rồi bấm check x cái là token này nó hơi chậm nên là các bạn cố gắng chờ tí nha hiện tại thì có là 5077 người ờ, tham gia la token này thì ờ, các bạn nhớ làm càng sớm càng tốt này ờ, cái la token này cái NFT này nó cái NFT của Ben này á thì nó sẽ là diễn ra đến ngày 25 tháng 5 nha các bạn cố gắng làm trước ngày 25 tháng 5 vì ờ, còn khoảng cỡ 8 ngày nữa là hết rồi rồi vào ờ, Twitter và YouTube để thích cái ờ, NFT của họ rồi giờ mình à, vào Twitter của cái à, nhóm mà và sự nhớ nha sử dụng cái à, hashtag uh, la token và ban để trong tweet ừ sao nó không hiện đường link ta trích hình ảnh và video sau khi các bạn tải app La Token về á thì các bạn sẽ là đăng nhập cái nick La Token trên uh, máy tính đăng nhập vào điện thoại nha rồi thì nó sẽ gửi tới một cái mã xác nhận trong ờ, email của các bạn thì các bạn sẽ đây như cái mã này nó gửi tới mình nha thì mình sẽ là nhập mã vào rồi xác nhận sau khi xác nhận thì nó sẽ đăng nhập vào cái ờ, la token sau khi à, đăng nhập la token à, trên app xong rồi thì các bạn sẽ quay lại bấm uh, Mobi app intro thì bây giờ các bạn sẽ đăng nhập vào à, cái à, đường link mà nó gửi đây rồi nhận nhiều giải thưởng hơn từ La Token kiểm tra cái uh, iRock rồi sau khi kiểm tra rồi bạn sẽ bấm token OT rồi thì à, nhiệm vụ đã xong nếu mà nó thưởng thì nó thưởng vào à, la token nha các bạn à, cứ làm đi rồi ít bữa sau khi uh, chương trình kết thúc thì nó sẽ thưởng vào cái à, la token này rồi từ la token này mình có thể chuyển vào mấy cái sàn khác như uh, Binance rồi rồi quăng vào uh, ví của mình để uh, xem nếu mà có thưởng thì nó sẽ thưởng về ví la token nha các bạn nhớ like ờ, theo dõi ờ, kênh của mình để mà nhận được những cái ờ, arrow nhanh nhất nha